độc thủ lô hai ghép cho ba ngày sau sẽ nổ về con 23 anh em ạ độc thủ lô tôi bắt cho anh em tham khảo bia hơi xà đá ngày mai là con 23 anh em nhé để anh em tham khảo bia hơi xà đá 5-10 điểm ngày mai anh em ạ 32 xin lỗi 23 hai con 23 anh em ạ để anh em tham khảo bia hơi xà đá ngày mai anh em ạ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 con 9 này. Kết hợp với giải 3.3 thì tôi bắt con 0 này. Kết hợp lại với nhau để anh em tham khảo cái cầu ngày hôm nay chạy như thế nào anh em nhé. Cầu ngày hôm nay chạy rất chi là đẹp anh em ạ. 9 kép trong 0 ngày sau sẽ nổ về con 9009. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Cầu kèo là có thật 100% phải không ạ? Có gì thì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 và ngày hôm sau thì 83 được nổ về cho chúng ta một nháy phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 26 tháng 12 9 gấp cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 9449. Đây là những con số để anh em tham khảo bia hơi xả đá anh em ạ. Mình không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này anh em nhé. Ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ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 chín bốn sáu tám sáu bảy bốn bảy và một con nữa duy nhất ngày hôm nay tôi sẽ bắt cho anh em tham khảo là con ba năm ba để anh em tham khảo bia hơi xả đá ngày mai anh em ạ. Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không ạ? Và chạm đề ngày hôm nay tôi bắt cho anh em là của chạm 2 và chạm